Vâng, đến thưa quý vị và các bạn, xin nhân chào toàn thể à, quý bà con cô bác xa quê. Hôm nay mình Toàn à, có dịp à, đến bến xe khách Thụy Định, tại ở Hà Nội. Và bây giờ là 22 giờ hơn. Thì hôm nay mình Toàn sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về bến xe khách Mỹ Đình và cũng muốn chia sẻ luôn quý vị và các bạn tuyến xe khách Bình Định à, gồm những cái tuyến đi về đâu thì à, xin kính mời quý vị bạn chúng ta hãy à, đi vào xem xe khách Bình Định chúng ta gồm những cái tuyến nào nhé và đây là quý vị các bạn à, đang thấy cái phòng bán vé từ cổng đi vào là cái phòng bán vé còn à, trước cổng à, quý vị bạn à, thấy cái đường Phạm Hùng cũng như là cái đường cao tốc trên cao nối ờ, Đông và Tây Hà Nội. Ta cùng ờ, đi vào nhé. Xem ờ, để đến chắc khách nhận định là vùng cái tuyến đi đâu. Đây, ta bên trên tay trái, các bạn thấy ở đây là đi Hà Nội đi Hòa Bình Yên Bái này. đi Bắc Giang này Bắc Ninh này Tuyên Quang Sơn La đi Lào Cai này ở đây là có đi Hà Giang này Lai Châu này Mường La Tuần Giáo Lào Cai đây cũng là Lai Châu đây là lên ờ, của đường lên của của chắc là của uh, của bến xe người làm bến xe đây là có đi hòa bình này. quảng ninh này ninh gồm cái cháy cẩm phả cửa ông cái phú thọ phú thọ nữa kìa Sapa này Hà Giang tiếp này, Tuyên Quang cũng có rồi Mộc Châu quý vị bạn Kim Bôi là ở Hòa Bình này. Ờ, có một mô hình xe rất là đẹp của kimono bắc giang từ bắc giang ba bể đây và ở bến mỹ đình à, người ta cũng có cái bảng à, à, hướng dẫn à, thông tin hướng dẫn như là để lại số điện thoại cho chúng ta để chúng ta liên hệ khi chúng ta có việc đây có đi à, ờ, sau đỏ hải dương này lòng, Lào Cai đây quý các bạn thấy ờ, đây là phía trong ờ, phòng chờ có cái hòm thư góp ý nhưng hòm thư góp ý này hầu như là chẳng ai góp ý đâu quý các bạn đấy. giờ là gần hơn 22 giờ tối thành ra là à, cái lượng khách cũng rất là ít thì uh, xin mời các bạn chúng ta cùng ra bến để chúng ta tham quan bến đây là phía ngoài bến của Việt Bạn các tàu xe đã chạy rất là nhiều rồi các cái chỗ trống này như đợt trước mình toàn đến đây là à, kín hết nhất là vào những ngày lễ ngày Tết thì là thôi rồi ở đây thì à, các bạn thấy là bên này là có cái nhà vệ sinh và đây là cái đường ra của xe ờ, một số xe mà đang còn ra ngoài bến để mà cảm nhận của Minh Toàn về bến xe Mỹ Đình và bến xe ở Hà Nội như bến xe Giáp Bát, bến xe à, Đức Ngầm thì à, bến xe Mỹ Đình này quy củ hơn là bến xe à, Giáp Bát ngang ngang nhau thôi quý vị các bạn còn riêng bến xe nước ngầm thì trong các bến ở Hà Nội bến xe nước ngầm là bến xe mà các cái tuyến của miền Trung và miền Nam xe chạy các tuyến miền Trung miền Nam đến đấy là được quy củ và sạch sẽ nhất bến địa Đình này thì quý vị bạn à, thấy là không được à, bằng bến của, của gầm đó Đầy lát đầy lát đầy bến luôn và có những người rất là vô ý thức không biết là chắc là à, buồn tè quá chạy ngay sau xe để mà tè luôn thành ra các vụ nước này cũng phần lớn là các vụ nước mà mọi người đi tè sát xe để mà tè luôn thì vệ sinh luôn xung quanh đến với đình thì ờ, có rất là nhiều nhà có tầng đây các bạn đây khi vào đến bến Mỹ Đình thì à, chúng ta nhớ chú ý là chúng ta khi mà vào bến thì vào những ngày lễ thì các bạn nên mua vé trước còn không giá nhà xe thì à, các cái à, bảo kê cũng như là cò hay còn gọi cò của bến ấy dẫn khách lên xe đấy thì họ sẽ trèo kéo chúng ta và làm chúng ta mất bình tĩnh và đây thì không biết là bộ giao thông như thế nào nhưng mà ở đây ra bến xe mỹ đình thì uh, vừa rồi toàn hỏi lấy xe thì mới tái thì uh, toàn là những cái nằm luồng chứ không được là giường nằm không được ghế ngồi mà bắt buộc là phải nằm luôn khi mà xe đã đầy ghế thì không biết là đi trên đường họ có bị phạt hay không đây đây là các xe đang chuẩn bị lại và đây là một cái ờ, đường ra của tuyến Mỹ Đình và như quý ờ, vị và các bạn như bà con cô bác đang nhìn thấy và trước là cái quầy vé nhưng đi ra đây là có một cái đường ra phía sau của những cái xe mà trời chạy nữa đây là tuyến đường và phía sau là những cái xe mà chưa chạy chúng ta cùng giá phía phía sau này là lượng xe để đến địa điểm nhiều nhé và đây quý vị các à, chúng ta thấy các cái đầu xe các đầu xe này thì à, chắc là cuối ngày nay là không chạy đây chỉ là một cái à, cái dọc của xe thôi và từ đây ra chỗ ờ, hết cái bến kia là có khoảng chứa khoảng à, 1 2 3 4 5 6 7 8 khoảng 8 cái đầu xe như này à, bạn chúng ta nhân lên chắc là đến hàng trăm con xe đấy ở đây là xe này đang chạy Lào Cai xung quanh bến Mỹ Đình thì ờ, chúng ta không không sợ là không khi mà chúng ta có đi muôn về bến muộn thì chúng ta không sợ là không có chỗ nghỉ bởi vì khu nhà nghỉ mọc ra rất là nhiều Đấy, kể cả là ở đây ví dụ như là có cả mặt xa luôn đấy, hơi xa chút à, xa đấy giá vé là 100 nghìn 150 nghìn và 200 nghìn không biết là mát cái gì mà hấp dẫn thế nhỉ ở đây thì các bạn thấy ở ờ, phía trên cạnh đây là có các cái ờ, quán quán thì bây giờ là muộn rồi về đêm rồi nên là người ta không mở nhưng mà ban ngày ờ, mở các cái quán ăn và bán các cái đồ tạp hóa khi mà quý vị và các bạn chúng ta ờ, đi các bên xe nên là cũng ờ, các bến Hà Nội rất là nhộn nhịp nên là đồ đạc tư trang cá nhân thì mong rằng quý vị bạn tạ hãy cẩn thận với tư trang cá nhân của mình Và đây à, việc bạn ở bên sân đi thì là hôm nay là đi mong cái thì là hết cái à, giường nằm rồi phải ngồi luôn đây là một cái lượng người giống như mình à, đang phải ngồi luôn không biết là đi trên đường thì họ có gặp đối tượng pháp luật không xử phạt không nhưng mà với lượng người luồng này nếu mắc phải thì là hầu như mình chỉ bắt xe thì đều không thấy bị phạt phần lớn là không bị phạt bởi vì thấy chạy xuống xong rồi đưa đưa rồi rồi cửa sổ thì đấy xong để xem thái là mở ra cái gì trong cái hay là xem cái gì trong cái cái là xong rồi chỉ chưa đây một phút là lại chạy lên xe đi luôn chưa đầy khoảng 30 giây chặn xe đi luôn Hôm nay lượng khách ở bến xe Mỹ Đình cũng không đông nhưng mà vào ngày lễ ngày Tết thì rất là đông nên khi mà quý vị các bạn chúng ta mà vào bến Mỹ Đình chúng ta hãy ờ, vào các quầy vé đây đây là phía sau quầy vé chúng ta vào quầy vé chúng ta mua trước hoặc đặt liên hệ đặt xe để cho các bạn uh, được vất vả nhất là những uh, bạn bè và bà con cô bác mà ở xa về đi đâu về thì, hoặc là ở Hà Nội đi ta nên liên hệ xe ở Hà Nội này là đang có cái dịch vụ ờ, xe là xe Grab quý vị bạn có thể liên hệ với xe Grab và có cái app để chúng ta đặt xe của Grab và Uber để uh, ờ, bạn xem những cái video ờ, mới của kênh Việt Nam Travel mong thì việc bạn của tài ờ, làm thành công nhỏ đó là nhấn cái nút đăng ký ở cái góc bên dưới của màn hình để bạn được xem những kia đấy là đăng ký miễn phí của việt bạn nhé chúng ta đón xem những cái video mới của kênh Việt Nam Travel cũng như là về ờ, du lịch Hà Nội cuối cùng uh, Minh Toàn xin cảm ơn quý vị bạn ờ, đã dành thời gian để xem video này và nữa xin kính chúc các bạn trong những chuyến đi luôn bình an hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo